bạn đang nghe à một sóng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái hay trong đôi mắt em anh là tất cả tôi biết rất nhiều bạn thích câu hát này vì quả thật nó rất thấm thía nó đã chỉ lên tâm lý lúc đầu của một tình yêu bạn hãy nhớ lại xem lúc mới yêu bạn cảm thấy như rơi vào cái giếng của tình yêu điều duy nhất bạn thấy đó là người yêu bạn dành tất cả thời gian tâm trí cho người yêu bạn cảm thấy thật tuyệt vời khi được chia sẻ từng giây từng phút với người mình yêu và bạn vô tình quên hết mọi thứ xung quanh bạn không tin hãy nhìn đứa bạn thân khi nó có người yêu nó bắt đầu quên bạn không thường xuyên tụ tập và bạn biết điều gì xảy ra nó đã dành tất cả thời gian cho người yêu với gia đình thì không còn nói chuyện thường xuyên hay chui vào phòng để nhắn tin và gọi điện thoại cho người yêu vì tình mà quên đi cuộc sống xung quanh thì có nên hay không nếu xét về mặt tâm lý điều đó không nên một bạn sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái chán trong tình yêu nó giống như bạn rơi vào một chiếc giếng vậy. Lúc đầu bạn đắm chìm trong nước, bạn cảm thấy mát mẻ, cảm thấy vui vẻ. Nhưng về sau bạn thấy thật tù túng và nhỏ bé mà bầu trời ngoài kia thật rộng lớn. Cuối cùng bạn muốn ra khỏi chiếc giếng đó mà thôi. Vì con người là tổng hòa của các mối quan hệ hai Mất cân bằng cuộc sống Nếu bạn còn nhớ khi mới yêu thì mọi thứ thay đổi chóng mặt như giờ giấc không còn đêm với ngày đó là nhắn tin hay gọi suốt ngày thậm chí thức đêm để nhắn tin đi đâu thì cũng gắn bó với nhau như hình với bóng ăn có nhau xem phim có nhau đi chơi lại đi học đi làm cùng nhau và rất nhiều điều khác chế độ sinh hoạt thay đổi không còn phù hợp sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn vì vậy hãy cân bằng cuộc sống ngay từ đầu hãy tạo cho nhau một sự thoải mái hãy để cho nhau một thế giới riêng một không gian riêng đừng bóp nghẹt để họ cảm thấy bị giam lỏng. Tình yêu không phải dính với nhau như hình với bóng mọi lúc mọi nơi, thế mới là yêu nhau. Nếu bạn cần những giây phút đi chơi riêng với bạn bè, thân thiết, thăm gia đình, đồng nghiệp, nó cũng là gia vị cho tình yêu. Chút xa, chút nhớ, thêm chút yêu.